nhanh ờ, ờ ở đó đấy ở ờ, nhá anh anh anh anh thôi đi đó thôi quay lại chuyến nữa thôi tao đi chuyện cho đi đi vô cái làng đi đã đây đấy hai người đã đi hai người đã cho an toàn đi lên trên sông trải đi ờ. sông trải chứ ờ sông trải không mình được đi vòng vô chỗ chỗ ông xử chứ ờ ta đi nhồi chỗ ông, ông ba già như ta đưa họ lên bờ trẻ em ra, ra được sông trước cái sát sông mới chỉ được ờ rồi rồi, rồi. Ừ. bật nữa nhá rồi lên thôi lên được lái ra trên đêm an toàn không chỗ đường đi à, anh em đang phải à, đi thuyền đi cả đêm để mà tiếp cận những cái hồ dẫn bị cô lập ở ờ, đây là Hưng Trung Hưng Nguyên Nghệ An Nghi Lộc anh em chúng tôi phải à, đi bằng thuyền máy à, một chiếc thuyền nhỏ để mà mang những cái chiếc áo phao với cả nếu mà ông bà già trẻ em thì chúng tôi sẽ đưa lên chỗ cao nước đi thì rất mênh mông giờ trời đêm chưa di tản nó mua được à, mình đang đi ở Hưng Trung à, khu vực Hưng Trung Hưng Nguyên Nghi Lộc ấy à, đêm hôm đi à, giờ mênh mông nước à, nó rất nguy hiểm được nhà mà vô nhà thôi à. đưa pháo à, đưa nữa cho họ đưa đến pin Đúng rồi, mình đang ở Bùi Chu Ok, đêm nay anh sẽ tiếp cận hết à, một chiếc cano đang à, chạy ra đó Đấy rồi, cùng vô nhà lên con thuyền Theo thuyền ra lấy áo pháo đây Ra lấy áo pháo đây Lấy áo phao áo phao lấy áo phao đếm lờ mà mặc dạ cắn không có như đang chọn nó không cắn rồi rồi rồi nè lấy cho con à? chưa chưa nhỏ nhỏ được chưa tương là bốn cái nhá lấy bốn cái đó đi chỗ khác nữa rồi nhà con đi nhà đi có điện không cần đến bín đang ở Hưng Trung ở Bùi Chu ở ờ, chỗ mô à, anh Hoàng ơi để anh em đến anh em đêm nay sẽ chiến đấu thâu đêm với bà con à, ở đây ở ờ, trong hai bố chú là ở mỗi em à ờ, ở đây chỗ nói mình người là đang ông bà đang ông bà già nằm trên tràn á Ok đêm nay anh em sẽ cố gắng à, tiếp cận giúp đỡ ba con à. thâu đêm nay luôn anh em sẽ thức vì sợ rằng nước đêm nay à, nó sẽ dâng lên á nước nó đang lên ba con ở đây rất cần áo phao xóm một bùi chu có hai ông bà già nằm ở trên đó ờ à. à, nhà ông chị đó em ơi anh Hoàng ở nhà ông chị đó để nhánh đền luôn À, Vân Anh ấy, hiện tại thì à, anh em Quảng Bình đang à, mang cano với cả 1.000 ao pháo ra cho cho anh à, em ạ. À. Ba một rồi anh. À ba bên đi đấy chứ. Mà, đếm đang mò mò đi nữa. Có pháo chưa? Có pháo chưa? À, đưa đưa cho anh cái ao pháo đi. À, là đêm hôm nước lên. Cái nó nhỏ cái nó trẻ em rồi. Rồi chờ thì lấy ao pháo cho đêm nhà an toàn không là nước vào à, mình đang ở à, nghi lộc hưng trung nghi lộc nghe an nhá ao nhỏ rồi đây đây đây trong cái bao đen này cái nên ưu tiên ao nhỏ cho trẻ em là nhiều ao nhỏ được lấy ao nhỏ cho chùn được đó dạ ok hồi anh lại xong một luôn đêm nay anh sẽ thức rồi nhà ông Nghiêm Ba Hợp anh sẽ lại luôn. Ông Nghiêm Ba Hợp. Ừ, số một À, rồi ok. Thì hai ông ba hay những năm lên tràn á. Trời thì hiện tại giờ thì à, cũng đang à, tạnh mưa một chút nhưng mà sẽ đêm nay sợ nước sẽ dâng lên á. Vâng, mình thì à, luôn luôn mạnh khỏe mọi người ạ. đây là bà con ở đây cô lập hết rồi và đêm nay nước sở nó dâng lên Đúng rồi, anh em 73 à, đang trên đường à, mang cano với cả 1.000 áo phao ra để mà đồng hành với dùng Nguyễn Quân. Tầm hơn một tiếng nữa cano sẽ có mặt ở à, Nghi Lộc. Những cái bàn của dùng sẽ tiếp tế à, với dùng đấy không có ai nha nữa đi hết rồi đấy là di dời hết rồi đấy có khả năng trốn hết rồi nhà của ai đúng bác ơi mấy nhà của ai nhà đúng rồi à đưa cho ông bà cái điện pin đấy không lấy điện pin không có đưa điện pin à thì lấy áo pháo đi tông áo pháo đi có cả pháo trẻ em chứ đây là tầm cho an toàn khi ai cần đưa cho họ ông lờ đêm hôm ấy tầm áo pháo đây mà đêm hôm an toàn dạ thì tầm thêm vài cái này cho an toàn đi vì áo à, à, pháo đây nhà con đưa ra đây à, một nghìn cái để cho rồi nhá tầm thêm lời cho trẻ nhỏ chứ nó cắn à. à rồi rồi đi về à, chưa chưa cái đấy đâu lắm nước này đó lắm ừ. ừ. thế bây giờ nó thế thầy là trước này nước ở một nhà rồi nè nhà ở à, nhà huy à ở à, nhà huy nhà huy kêu lại đi đâu đâu á đó à, còn quay lá đi mà để chung đến ra là cái là đâu đâu mình đi ở ờ, số 1 sao ấy số 1 đấy đấy nhưng mà à. À. À dạ. có À à à. Cái thơ rồi cái này là cái thơ là bên thỏ này rồi đấy. Dạ rồi, nhà con đi đây, đi à, nhà khác đây. Dạ dạ. Dạ dạ. À, cano cano hồi giá sẽ mình sẽ phi vô Xuân Yên luôn. À dạ. <laughs> Giang Hoa biết được hay? Mình đang ở sau một Hưng Trúng ờ, Hưng Nguyên nha cả nhà Mua điền lên tận đấy luôn Nước lên tận điền luôn Nguy hiểm thật ừ. Vâng anh em à, chúng tôi à, sẽ luôn luôn cố gắng à, chiến đấu với nước lũ đồng hành với bà con rồi ok thuộc nghe đây em chấm điều thuộc cho âm bùng đã xuống gì đây xuống à à, Nghệ An quê mình à, bây giờ đang cô lập đây mọi người ơi Mm. nước lên tầng à, nửa cột điện này ôi mắc cột điện em ơi Bây giờ mình đang chạy vô à, khu vực ở trại bơm này rất nhiều ao pháo để cho bà con nha hơn một ngàn một, à, một ngàn tư cây ao phao mình đang ở xóm một hưng à, trung hưng nguyên à, Mình đang ở xóm 1 Hưng Trung Hưng Nguyên Nghi Lộc Nghệ An nhà cả nhà Đây là quê của mình đấy Hả? Cho đừng đi không? anh em đang à, lênh đênh trên sông nước Vâng, mình sẽ cố gắng tiếp cận ở Lăng tung luôn Sẽ cho cano để cano đến Mình sẽ cho đi cano đến luôn Anh em cano ở Quảng Bình đang ra hỗ trợ với dùng Nguyễn Quân đấy Và họ có mang theo à, ba à, một ngàn cái áo pháo nữa nước thì đang à, lên nhanh nha à, cả nhà cột cột điện thì à, nửa nước nửa cột điện đấy có ai nhà đông ơi ông già đây hả ông già này nói đó hả có ai ở trong nhà nào không ra lấy áo pháo lờ đếm nước lên đây ông bảo bà chuyên xóm một à, rồi ok anh lại dư nha anh lại cho nhà ông chuyên cái số áo, số áo này có lẽ áo to em này mở cái bì ra lấy áo to này về lấy áo nhỏ chủ yếu là ông bà già với trẻ em thôi mình ưu tiên cho ông bà già trẻ em ấy. ra lấy ốc pháo là đêm mưa nhá áo to đó áo to đó đưa cái áo to trong nhà còn nít không có đứa nhỏ nhỉ hai đứa nít hai đứa nít lấy uh, đó. lấy áo cái áo con nít nữa à đúng rồi lấy nhau à. con nít con nít à, anh đình à <laughs> anh đình là bố chứ anh nhìn là bù chứ à. dạ dạ rồi nước ờ, sờ đứng lên đó à, ta đề phòng có đến pin chưa có đến pin chưa dạ rồi coi ông có đến pin chưa lấy cái đến pin này rồi rồi rồi à, bóp này bóp đến pin này nhá ừ. rồi rồi

vâng anh em chúng tôi đang cố đây mọi người vâng cuộc quý mình đang bị cô lập đêm nay thuyền của dòng Nguyễn Quân sẽ đi cả đêm à, Mình đang ở huyện Nghi Lộc Xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghi Lộc nha cả nhà Đây là quê hương của mình đấy Quê hương là trồng khế ngọt Cả nhà Bây giờ mình vào một nhà đấy nữa là mình lại đi tiếp tục đi ra nhà ở xóm 1 ra ra cửa sổ lấy áo phao này áo phao áo phao lấy áo phao à. đây mày đừng có đi á bà đưa lấy ba cái à đồ lượng đồ lượng anh lên rồi nhưng mà đồ lượng bây giờ nước rút cả rồi à, rồi chào <laughs> đưa đưa đưa áo phao cho mấy đứa nhỏ đi ông lờ đếm không cái lớn được không ờ, ờ, anh chi <laughs> có cái chi à? ừ. em ô to thôi nhìn đi ừ. đưa đưa ờ, con nhỏ nhỏ ô to à khóa mấy lửa đêm mình nước trứng lên nữa và mấy lửa đêm rồi ừ. À, cảm ơn nhá à rồi chào cả nhà nhá ờ, ông bố mình nước nào thôi không kịp ăn ăn chưa ăn đi ờ, thôi thôi máy ăn được Phải hút cột điện xong em ơi ờ rồi ờ, thôi là xong nổ ừ, nhưng mà răng nè que mới trùng nó không có có que với chồng không à, tình hình là gãy <laughs> đo thôi tay tay treo bị ờ, gãy một tay thôi có mà có cho anh cây mà đi cầm xuống đi ra chèo chèo vô đây là vô đây

Ừ. Ừ. Mà một thuốc này. Không. Lành mình chỉ mình lành. Cho, cho, cho lùi nước đến nó lành ờ, ngồi nhà ờ. lành à? thăm thăm à? thăm rước

dư cầm xuyên cầm xuyên đêm nay dư giờ dân dư tá dư ừ. mười tám ủng hộ dư sáng ừ. tá dư thanh niên ủng hộ tá rồi lên ra khơi đi được thưa đi nhỉ được không ờ, rồi chào cả nhà nhá lên đường rồi mình mình chỉ là vớt gian nan có con điền không này

ờ đúng ạ nhà mua mà nữa thôi ừ. con nít mình ưu tiên à. chặt chồi hình không, không, không nghề thuật lóng đi được không ừ. ở đen này có đó đấy lấy cái trao hay hơn thầy hả cái nữa mà đưa cái ở à? à. à. nóc này nhiều tiền này ừ. mình muốn cái này phải làm cái hả ờ. thì... à. thì mình mới chủ yếu trong nhà nhiều lúc nhà mà nhà chủ yếu đi ừ. ở gần sông nữa là hay nước rồi để mà làm ừ. để, mà chuyển đồ đi ông Nam cho mô em ơi Ngọc Nhun ông Nam, ông Nam hai ông ba nhà già neo đớn á À, ở chỗ nào mọi người à, cho mình cái địa điểm cụ thể để mình biết đang mình đi nha Vì à, đêm lo mò lo mò mình không thể biết được à, nước đang lên à, tuần ăn tôn ạ à. nắm ba mái mỗi hè nhà này này sơ tán đấy, vô được không thử vô cái vô cái có khi đang ở trong ông ba đang ở trong ờ năm mai ờ à ngọc ngọc chiều đoan ngọc đó ừ. trăng đưa cano chưa đến mình chưa vào được thuyền này ta chưa vô trăng đưa vô được không

à, à. Gì là đừng khỏe sơ sơ Đừng đi được này Sơ sơ nữa <laughs> Đi năm thế về tặng cái dư về đấy Ờ à, như về đây thôi chiến đầu quê nhà thôi Dạ Còn ở giữa, ở giữa nhà đấy có, có, có hai bố con rồi đấy anh ạ Hai bố con lấy hai dạ. cái hả? Dạ dạ Hai bố con lấy nhà đấy Mày, mời con mình đi cho vừa xuống dưới tế bài đang lên Có đi bít chưa? Ờ có rồi thôi Nhờ mua cái Ờ ờ Cho chim thêm cây nữa Ờ thì đưa cho ông cây nữa Đến pin nó đưa cho ông cây cho thoải mái là đêm hôm yêu điền thôi Rồi nhà con đi đây nhá. Cảm ơn anh, ờ, cảm ơn cậu nhá. À rồi. Dạ rồi, chào ông. Ừ để đấy con để bánh treo gì đâu mà quay lông chút coi coi phía sau này bánh treo gầy này còn rớt cho cái đít ra thì mà hả ờ cho cho cái đuôi ra thì rồi rồi ở <laughs> dạ, dạ. ờ, chỗ một mình nước gần nóc nhà à, ông nam mới có ông à, ông ba hương sông bảy mua hay ở bùi ngoài ờ, em ơi mình nước lên nóc nhà rồi Đức mẹ đang Đức mẹ đang bán ơn cho anh em này. Này. Cho đường ra không em? Hả? Anh ta đi bên đi mẹ này, sang bên đi này. Ừ. Ông nghiêm bà hợp

nhà ở nhà nhà anh dư nước vô rồi ở đến gác <coughs> nhà mình chưa ăn cơm không chưa ăn cơm Mình đang ở quê nhà Nghệ An đây Ok em Anh em đang lại đây một nghìn tư cái áo pháo mà người ông sợ thiếu nha xóm trài vào rồi đang ở xóm 1